Và ngày hôm sau thì 30 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không ạ? Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn thì hãy liên hệ vào Zalo của tôi phải không anh em? Mình không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và những anh em ở trên diễn đàn công khai này thì chúng ta hãy nên chơi xong thủ lô anh em nhé. Vì tỷ lệ về thì nó sẽ cao hơn độc thủ lô phải không ạ? chị ngã thì có em nâng phải không anh em con này ngã thì có con kia nó nâng lên thì tỷ lệ nó về sẽ cao hơn là độc thủ lô anh em ạ tôi khuyên tất cả nhanh anh em một điều là như thế phải không ạ tương tự như vậy thì ngày 31 tháng 12 8 kết cho một ngày sau sẽ nổ về con 18 81 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo bia hơi trả đá xong thủ lô 1881 anh em nhé để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ. Chúng tôi nhắc lại là những anh em không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này anh em nhé. Kẻo mà tiền mất tật mang phải không ạ? Ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé. Đấy, những ai muốn chơi to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo 0917 317 801 phải không ạ? Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. Và tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai. Tôi sẽ bắt con 464 797 545 2 9 2 và một con duy nhất. Tôi sẽ chốt cho anh em là con 383 để anh em tham khảo bia hơi trả đá anh em ạ.